Con cái chúng ta giỏi thật Nhà văn Acid Messin Bức thư thứ 17 Một câu nói tục Istanbul ngày 11 tháng 1 năm 1964 Geneva thân mến, chúng tôi hiểu rõ bạn mà 4 năm học cùng trường, lại chơi thân với bạn Tôi đã biết bạn là một trong số các học sinh ngăn nắp, cẩn thận nhất Tôi rất ngạc nhiên khi được biết người nhà bạn cho rằng Zeynep là một cô bé cẩu thả lượm thượng. Còn tôi thì bị ba mẹ coi là một đứa hậu đậu, đụng đâu hỏng đó. Chỉ có điều cái vụng về đoản vị của tôi lại là một sự thật không thể chối cãi được. Ngay cả đến bây giờ đã lớn, khi ăn cơm tôi còn làm đổ chén cơm hay tô canh nữa. Tôi cũng đã cố gắng chú ý nhiều, song đôi lúc vội vàng làm cái gì đó, việc đáng tiếc vẫn xảy ra. Có lần, bạn viết cho tôi là mẹ bạn hay la mắng và dọa Mentin bằng câu nói Có im đi không? Mẹ vả vào miệng bây giờ Tất cả các bà mẹ đều dọa con như thế hay sao ấy Mẹ tôi cũng hay mắng pha tos Em gái tôi như thế Em pha tos của tôi còn nhỏ lắm Hai năm nữa mới đến tuổi đi học Tôi nhớ Hồi còn nhỏ như pha tos bây giờ Tôi cũng hay bị mẹ dọa câu đó Nhưng mẹ chưa bao giờ đánh tôi cái nào Cách đây vài hôm Fatos cũng đã làm mẹ tôi tức phát điên lên đấy Mẹ tôi la mắng nó ầm ĩ cả nhà Tao thì cắt lưỡi mày đi Đúng là Fatos có lỗi thật Mẹ tôi phát cáu là phải Tôi kể cho bạn nghe nhé Ba tôi thường có thói quen khi nói chuyện bao giờ cũng bắt đầu câu bằng những từ như Ê, này, đó là một chút xíu thô thiển, xuồng xả như ba tôi thường nói. Phatos đang ở tuổi lên ba, tập nói nên nó nhắc lại như vẹt những lời người lớn nói mà nó nghe được. Cả nhà nhiều phen được bữa cười vỡ bụng khi nghe nó nói y như ba tôi. Ê, này, người lớn có vẻ rất thích thú, có người còn thấy nó đáng yêu khi nói như vậy nữa. Thế đấy, lúc đầu làm người lớn, sau mới thành trẻ con. Tối hôm trước, nhà tôi có một ông khách, bạn của ba tôi đến chơi. Bác ấy rất vui tính và có tài kể chuyện rất hay. Chuyện của bác ấy buồn cười đến nỗi hôm ấy nhà tôi vui như Tết ấy. Mọi người cười như nắc nẻ, riêng Phatos cười nhiều nhất. Tôi tin rằng nó cười vì thấy cả nhà cười, chứ chắc gì nó đã hiểu hết câu chuyện ông khách kể. Câu chuyện xảy ra ở chỗ làm của ông bạn ba tôi. Ở đó có một chuyên gia người Đức đến làm việc. Vì hiểu chuyên môn lại biết tiếng Đức nên bác ta phải tiếp xúc trực tiếp với người nước ngoài ấy. Sau mấy hôm làm việc đã quen quen, ông chuyên gia Đức mới mạnh dạn hỏi. Tôi thấy ở chỗ các anh mọi người thường nói với nhau Ê, Tôi đã chú ý nghe rất kỹ, đó là một từ rất thông dụng trong ngôn ngữ của các anh. Tôi đã hỏi nhiều người ngữ nghĩa của nó, nhưng chưa ai giải thích cho tôi được rõ cả. Anh có thể giảng cho tôi nghe từ ê e có nghĩa là gì không? Chú thích Chữ ê e nguyên văn là môi, một từ phát xuất dân giả rất xuồng xả, không có từ tiếng Việt tương ứng nên chúng tôi tạm dịch là ê. E". Hết chú thích. Ông bạn của ba tôi cảm thấy xấu hổ với người nước ngoài Nếu nói thật cho người chuyên gia đất kia Nghĩa của cái từ xuồng xã đó Thì ông ta sẽ nghĩ sao về đất nước Thổ Nhĩ Kỳ của chúng ta Thế là bác ấy bèn lựa lời giải thích bừa như sau Vâng, ở đất nước chúng tôi người ta không bao giờ nói thiếu ê ở đầu câu Tất cả mọi người, nông dân, công nhân, viên chức đều bắt đầu câu nói bằng ê trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, từ này có nghĩa là kính thưa. Ngay cả lúc gọi nhau chúng tôi cũng không quên nói kính thưa trước. Sau đó ít hôm, có cuộc họp ban lãnh đạo công ty chỗ bạn của ba tôi làm việc. Ngài Kenan là tổng giám đốc công ty chủ trì cuộc họp ấy. Ông chuyên gia Đức phải trình bày một số vấn đề kỹ thuật cho ban lãnh đạo công ty nghe. Người Đức muốn gây bầu không khí thân mật với chủ tọa, nên khi trình bày bằng tiếng Đức, vẫn cố chen vào những từ Thổ Nhĩ Kỳ mới học được. Đó là các từ may mắn, rất mong, rất tốt và đặc biệt ông ta rất hay nói từ ê. Đến đoạn quan trọng nhất của bản báo cáo, ông chuyên gia hướng về chỗ ông tổng giám đốc ngồi và trịnh trọng nói Ê, ông Kenan! Tất cả mọi người có mặt trong phòng họp đều sửng sốt và ngớ ra. Nhưng ông người một lúc sau vẫn nhắc lại mấy lần, giọng tỉnh bơ Ê, ông Kenan Ngài Kenan rất khó chịu về sự thân mật không đúng lúc ấy Nhưng ông ta vẫn cố kìm mình không để sự bực tức lộ ra trên nét mặt Có lẽ ông ấy nghĩ rằng có ai đó dạy người Đức một cách sai lầm Nhưng từ hôm đó người ta lén gọi ông tổng giám đốc là Ngài Kenan E Ông khách của chúng tôi kể câu chuyện buồn cười đến nỗi không ai là không cười ngoặt ngoéo. Cười nhiều và to nhất vẫn là Fatos cứ như là nó hiểu hết ấy một ông khách nhận xét đúng là chúng ta đã quen miệng mất đi rồi tôi không thể nói một câu nào mà thiếu ê hoặc này Bà tôi hoàn toàn tán đồng với khách và để thêm vui, bà cũng kể góp một câu chuyện tương tự. Đó là chuyện xảy ra ở một nhà máy bà tôi làm việc cũng khá lâu rồi. Hồi đó có một kỹ sư người Mỹ được mời đến để chỉ huy lắp ráp và cho chạy một số máy móc mới nhập vào Thổ Nhĩ Kỳ. Trong nhà máy, mọi người đã quen nói với nhau một câu khá tục tiểu. Tối hôm ấy bà tôi đã nói nhỏ cho mọi người nghe, nhưng bây giờ tôi không tiện viết ra đây, chắc bạn cũng đã thừa biết câu nói đó. Ở nước ta trong trường học, ngoài đường phố vẫn nghe thấy câu ấy đấy, chắc bạn đoán ra được rồi. Vì nghe nói đi nói lại nhiều quá nên người Mỹ đã thuộc lòng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Ông ta đem hỏi bà tôi xem câu nói đó nghĩa là gì. Bà tôi phần vì ngượng không dám nói thật, phần vì chẳng biết dịch sang tiếng Anh thế nào nên hơi lúng túng. Sau một lát suy nghĩ, bà tôi đành bịa ra một lời giải thích rằng câu nói ấy dịch sang tiếng Anh là tên kiều. Người Mỹ ngạc nhiên, tròn xoe mắt. Thật thế ư? Người nước ông văn minh thật có giáo dục thật Thế mà người ta lại bảo rằng ở châu Á chỉ có người Trung Quốc là lịch sự Còn ở châu Âu thì người Anh lịch sự nhất Người Thổ Nhĩ Kỳ đã hơn hẳn mọi dân tộc lịch sự nhất trên thế giới Người ta có thể cảm ơn nhau về bất cứ một việc gì kia mà Trong đời mình tôi đã đi nhiều nước Xong chưa ở đâu tôi thấy người ta cảm ơn nhau nhiều như ở đất nước các anh Sau này đi đâu bất cứ nơi nào chắc tôi sẽ phải kể về cung cách đối xử tốt đẹp giữa người với người ở nước Thổ Nhĩ Kỳ. Rất đáng khen, rất xứng đáng để học tập. Ba tôi mừng quá, chuyện bịa đơn giản thế mà đâm ra lại có kết quả to lớn không ngờ cho đất nước. Hôm sau, người kỹ sư Mỹ không đến làm việc, mà cả bốn ngày sau ông ta cũng không đến nhà máy. Không có chuyên gia, công việc bị đình trệ, máy móc không lắp ráp bỏ ngổn ngang. Người ta sốt ruột, lo lắng, bỏ đi tìm khắp nơi chỗ ông ta hay đến chơi đều không thấy. Chả lẽ ông ta bị bắt cóc? Cuối cùng mới thấy ông ta xuất hiện, khắp người bị băng bó kín mít. Ông kỹ sư Mỹ ấy đã gặp phải một tai nạn ô tô khủng khiếp nào chăng? Không phải như vậy, sự thật hoàn toàn khác. Đầu đuôi là thế này, hôm đó sau khi nghe ba tôi giảng nghĩa câu nói thường nghe ấy, Người Mỹ thuê taxi đi từ nhà máy về khách sạn. Con người thích sử dụng cái mình mới có. Người Mỹ muốn dùng ngay câu nói hay ho mình mới học được. Lúc xuống xe trả tiền xong, ông ta liền cảm ơn trực tiếp bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Vừa nói xong câu cảm ơn ấy, người lái xe đã tức giận quát lên. Thằng khí đột, mày nói nặng với ông thế à? Người Mỹ không biết tiếng nên chẳng hiểu sao mình cảm ơn mà chú lái xe lại giận dữ. Muốn tỏ ra là mình có thiện chí Ông ta liền cảm ơn một lần nữa Điên lên vì bị lăng mạ Ông lái xe liền tống cho viên chuyên gia ngoại quốc một quả vào mặt Chảy cả máu mồm máu mũi ra Người Mỹ hoảng sợ lắp bắp nhắc lại câu nói Còn ông lái xe tức mình càng đấm khỏe Thấy bị đánh oan ức Người Mỹ cũng bắt đầu đấm trả để tự vệ Khách qua đường xúm lại can ngăn và khó khăn lắm người ta mới gỡ được viên kỹ sư Mỹ ra khỏi tay ông lái xe taxi. Để cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người, ông khách nước ngoài lại sổ cái câu tục tiểu Thổ Nhĩ Kỳ đó ra. Lập tức những người tốt bụng liền biến thành những con sư tử trên rừng. Họ cho rằng người lái xe làm đúng và xúm vào đánh cho tên Mỹ láo léo một trận. Muốn tránh đòn, người Mỹ nói tiếng Anh và những câu thổ dĩ kỳ xen kẽ để xin lỗi, nhưng nào có ai chịu kèm nữa, họ đắm tơi bời. Cuối cùng, cảnh sát phải can thiệp vào đám đông và lôi tên du đảng ra khỏi tay đám dân chúng cuồng nộ. Để cảm ơn cảnh sát, anh Thộn người Mỹ lại dùng thứ tiếng tục tiểu của Thổ Nhĩ Kỳ để cảm ơn. Và lần này thì anh ta phạm tội lăng mạ nhà chức trách đang thi hành phận sự và bị giải về đồn. Viên trưởng đồn tra hỏi, biết đó là một người ngoại quốc, bèn ra lệnh trả lại tự do cho anh ta. Nhưng hành động hào hiệp đó lại bị trả ơn bằng một câu chửi thì cũng tức. Vì vậy, dù biết là người ngoại quốc rồi, viên đồn trưởng cũng không thể tha thứ được. Mãi sau ông chuyên gia quá lịch sự mới thoát nạn, nhưng đã như đòn. Người ta phải đưa ông ta đến thẳng bệnh viện để cấp cứu. Phải điều trị 4 ngày ông ta mới tạm thời hồi phục để tiếp tục làm công việc chỉ huy lắp máy. Câu chuyện của ba tôi là mọi người có mặt tối hôm đó cười no bụng. Một hôm, ba tôi báo để mẹ tôi chuẩn bị có khách tới nhà ăn tối. Toàn là những ông khách quan trọng ở nhà máy chỗ ba tôi làm việc, nên mẹ tôi phải nấu nướng trước một bữa ăn khá thịnh soạn. Tối hôm đó có bốn năm ông bà tới dùng bữa và ở chơi nhà tôi khá lâu. Họ có vẻ rất thích cô em gái Fatos của tôi. Ôi, các bác có cháu gái xinh đẹp, cháu bé ngoan ngoãn, dễ thương quá nhỉ. Họ khen ba mẹ tôi không tiếc lời về cung cách dạy dỗ con cái. bà tôi không giấu được vẻ tự hào. Vâng, được cái nhà chúng tôi rất quan tâm lo lắng đến việc giáo dục các cháu Nhà tôi không bao giờ để các cháu tự ý đi chơi lông bông ngoài phố Phải kèm riết chúng, dạy chúng những điều ngoan ngoãn Ngoài đường bây giờ thiếu gì trẻ con hư hỏng Mẹ tôi cũng được dịp Tôi rất sợ các cháu bị tiêm nhiễm những thói hư tật xấu trong xã hội Trong phố thiếu gì những đứa nhóc mới tí tuổi đầu đã biết văn tục, hút thuốc và đua đòi Vì thế tôi phải chú ý đến các con tôi hàng giờ, hàng phút một bà khách nói như khẳng định những lời mẹ tôi Đúng đấy bác ạ, à, bác nói rất phải Có khi ngay cả ở trường Còn trẻ cũng bị ảnh hưởng của lối dạy dỗ sai lầm nước kia Rồi các trẻ hư cùng đi học lẫn lộn với con cái chúng ta Nhưng bác khỏi lo Các cháu trong nhà rất lễ độ Đặc biệt cháu gái nhỏ này rất ngoan ngoãn, dễ thương Được khen như thế, Vatos phỏng cả mũi lên nó còn vên vên cái mặt trông rất tức cười Có lẽ nó còn muốn người ta phải thích nó, khen nó nhiều hơn nữa chăng? Vì thế, nó chỉ muốn khách khứa nhanh chóng hiểu rằng nó hiểu biết nhiều lắm. Và thế là... Tự nhiên nó lớn tiếng gọi ba tôi. Ê, này ba, biểu coi. Chắc Phatos nghĩ khi nó nói câu đó mọi người sẽ cười ghê lắm. Đúng là khách có cười nhưng đó là những cái cười gượng gạo rất không tự nhiên. Thật ra chỉ là những cái cười mỉm. Thấy mọi người im lặng không cười như mọi lần khác. Và Tos nhắc lại những câu ba tôi thường nói và nhìn từng người một cách vênh váo ra cái điều. Bác thấy chưa, cháu biết nhiều không? Bà tôi muốn cứu vãn tình thế nên cố gắng bình tĩnh, nói với giọng ngọt ngào với cô con gái yêu quý con bảo sao? Con gái ba Và Tos vẫn bướng bỉnh kêu Ê ba, này Bà tôi vẫn gắn giữ không cáu nhưng cao giọng Nói đi, con muốn gì hả? Mẹ tôi mỉm cười gượng gạo có vẻ giải hòa Và Tos thì lại muốn khách khứa phải cười cơ Cả nhà phải cười như lần ba tôi kể chuyện ấy Thế là nó đã nói ra cái câu tục tiểu mà ba tôi đã giảng cho tay kỹ sư người Mỹ. Tôi nhận thấy cuối cùng Phatos đã thành công. Mọi người hình như không còn giữ được lịch sự với chủ nhà nữa. Họ cười phá lên, còn ba tôi thì tối sầm mặt lại. Thấy mọi người cười to, tưởng sẽ được khen nhiều, Phatos lại nhắc câu nói ấy vài lần nữa. Mẹ tôi thấy trò đùa có vẻ đi xa, chưa chắc nó đã chịu yên liền mắng Phatos rất cay gắt. Có câm ngay đi không? Tao thì cắt lưỡi mày bây giờ. Đã chẳng được câu khen lại bị mắng tàn nhẫn, Phatos hòa lên khóc. Nó khóc tức tưởi với những tiếng nấc oan ức nghe rất tội nghiệp. Chẳng ai dỗ được cho nó nín. Mẹ tôi đành phải bế nó lên rửa mặt và cho nó đi ngủ. Trên giường ngủ nó còn nức nở mãi không thôi. Một bà ý chừng muốn bà mẹ tôi đỡ ngượng bèn an ủi Không sao đâu chị ạ à, Chẳng việc gì phải lo phiền Còn cái nhà tôi còn nói những câu ghê gớm hơn ấy chứ Cháu bé còn nhỏ mà Nó nói có suy nghĩ gì đâu Bà tôi vẻ ngạc nhiên Tự hỏi to thành tiếng Chẳng biết nó học ai mà nói thế cơ chứ Mẹ tôi tiếp lời Mà tôi thì có lúc nào để nó ra đường chơi một mình đâu không biết nó nghe ở đâu những lời tục tiểu thế Tưởng ba mẹ tôi hỏi thật Tôi bèn nhanh nhảu giải thích cho mọi người rõ Thì ở đâu xa nó nghe được những câu ấy ngay trong nhà chúng ta đấy Ba tôi bật dậy như phỏng lửa Sao? Mày nói sao? Trong nhà ta mọi người nói những câu tục tiểu thế à? Lúc đó mấy ông bà khách không nhịn được cười Họ lại cười phá lên Bà tôi bắt buộc phải cười theo một cách gượng gạo Sau khi mấy người đó về hết rồi Bà tôi mắng tôi như tát nước Tôi thật thà thanh minh Con đâu có biết ba hỏi một đường phải trả lời một nẻo Con cứ tưởng ba mẹ muốn biết sự thật Genève Tôi định kể vắn tắt thôi Thế mà lại viết cho bạn cả dây cà dây muốn dài dòng quá rồi đấy Hè này bạn có về Istanbul chơi không? Nếu có về bạn nhớ qua nhà tôi nhé. Dù sao bạn cũng được biết thêm cả Ankara. Còn tôi ngoài Istanbul ra, tôi chưa được biết một chỗ nào khác. Chán ghê. Chúc bạn khỏe mạnh và học tốt. Bạn thân, Ahmed. Bức thư thứ 18 Hãy yêu nước Ankara ngày 14 tháng 1 năm 1964 Ahmed thân mến, bạn hỏi tôi hè này có về Istanbul chơi không ư? Vì chưa làm đủ thời gian ở nhà máy mới nên ba tôi chưa có quyền nghỉ phép năm. Ba tôi muốn cho mẹ tôi và mấy chị em vẫn về Istanbul nghỉ hè độ một tháng. Nhưng cũng không có gì chắc chắn đâu, vì mẹ tôi chưa quyết định gì cả Mẹ tôi chẳng muốn chúng tôi đi đâu lại thiếu ba đi cùng. Ba tôi sẽ xoay sở ra sao với việc ăn uống giặt giũ nếu ông ở nhà một mình. Nếu cuối cùng mẹ tôi vẫn quyết định cho chúng tôi về Istanbul thì chúng tôi sẽ ở nhà cô tôi. Và tất nhiên khi đó tôi sẽ đến thăm bạn và các bạn cũ khác. Mấy hôm trước tôi đã làm một chuyện động trời. Tôi không thể nào không kể trò nghịch ngợm này cho bạn được. Mentin cũng biết khá rõ câu chuyện vì nó gần như một đồ đệ luôn theo sát tôi mà Thôi tôi kể nhé Chủ nhật trước chúng tôi về chơi nhà ông bà nội Ông bà ở một khu cách nhà tôi khá xa Ông tôi cao tuổi nên không thể ở nhà quá cao với nhiều bậc thang Sau khi tìm mãi mà không được chỗ nào vừa ý ở tầng trệt Ông bà tôi đến ở một căn hộ lầu 1 Ở đó tuy phải leo thang một chút Nhưng được cái thoáng mát và sạch sẽ Bà tôi hay nói như thế với ba mẹ tôi. Lên nhà ông bà tôi phải leo 18 bậc thang. Tôi không đếm đâu nhé, thế mà vẫn biết rất rõ. Vì ông nội tôi thường nói với mọi người. Tôi vẫn trèo được 18 bậc thang mà chưa thấy mệt, dấu hiệu của sức khỏe còn tốt đây. Bạn sẽ hỏi tại sao tôi phải nói tỉ mỉ về cái cầu thang thế này? May mà ông bà tôi không ở mấy tầng lầu cao hơn nữa. Nếu thế thì thế nào các báo cũng có dịp viết về một tai họa lớn xảy ra ở nhà ông bà tôi hôm Chủ nhật. Chị tôi ở nhà vì phải tiếp các bạn đến chơi. Từ sáng sớm, ba, mẹ tôi, Mentin và tôi đã đáp xe buýt đến nhà ông bà nội. Bà tôi chuẩn bị cho chúng tôi bao nhiêu là thức ăn và các loại bánh kẹo rất ngon. Ăn trưa xong, theo lệ thường, Ông nội và ba tôi hay ngồi nói chuyện bên tách cà phê. Tôi cũng sáng đến gần, vì tôi rất thích nghe ông nội và ba tôi nói chuyện chính trị. Trong phòng khách không có ai khác ngoài ba chúng tôi. Tôi giả bộ xem báo, nhưng thực tình để hoàn toàn tâm trí vào cuộc nói chuyện của người lớn. Ông nội tôi mê tình hình chính trị lắm, cứ lúc nào có hai người. Ông và ba tôi là ý như rằng ông bàn đến tình hình đất nước sau bữa ăn và có tách cà phê thì ba tôi không thể thoát khỏi một cuộc thẩm vấn về các vấn đề trọng đại của đất nước và cả thế giới. Duy chỉ có một điều là bao giờ cũng xảy ra chuyện tức cười và chính cái đó hấp dẫn tôi. Nội tôi rất hay ngủ gật. Có khi mới cầm đến tách cà phê, ông nội tôi đã chuẩn bị ngủ rồi. Tuy nhiên, trước khi ngáy, ông tôi vẫn còn kịp hỏi bà tôi một câu chính trị nào đó Bà tôi chưa kịp trả lời gì thì ông tôi đã ngủ rồi. Thấy vậy, ba tôi im lặng nhưng vẫn ngồi tại chỗ, bởi vì ông nội ngủ gục thật đấy, nhưng chợt choàng tỉnh rất nhanh, có khi vì chính tiếng ngáy của ông thôi. Vậy một cái là ông nội hỏi ngay ba tôi, Ờ, à, mà sau đó thì sao? Nếu không có mặt ba tôi tại đó là ông nội tôi giận dỗi. Vì thế, dù ông có ngủ gà ngủ gật ba tôi cũng không dám ra khỏi phòng khách. Mỗi lần choàng tính dậy, ông tôi lại hỏi, Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? Ba tôi phải nhớ thật chính xác câu chuyện đang dừng ở chỗ nào để trả lời cho được. Có khi nội tôi phản đối khi ba tôi trả lời xong. Không, không phải chỗ đó. Ba đang nói chuyện khác mà. Chúng ta đang nói gì nhỉ? À, Ông tôi muốn biết chính xác cơ. Vì vậy, đôi khi hai người tranh luận sôi nổi, còn tôi thì rất khoái chí vì các cuộc nói chuyện kiểu đó rất buồn cười. Bà tôi có lẽ chẳng thích thú gì lắm nhưng phải chiều ý ông nội tôi. Này, sao nữa? Bà tôi lại tiếp tục câu chuyện đang nói dở chừng. Nhưng chưa được hai câu thì ông nội tôi lại ngủ. Cứ như vậy hàng tiếng đồng hồ, sau đó, hoặc ông nội tôi tỉnh ngủ hẳn để thảo luận chính trị sôi nổi, hoặc ông dựa đầu vào thành ghế và ngủ thẳng một mạch. Ông tôi thường gọi giấc ngủ gà ngủ gật là một chút nghỉ ngơi. Ngay cả lúc ngủ say, đôi khi ông tôi vẫn như thức và bảo ba tôi Anh cứ nói tiếp đi, ba nghe Thật là không thể nào chịu đựng được Nhưng ba tôi vẫn kiên nhẫn chiều theo Vì ba rất kính trọng ông nội Bạn không biết chứ bà tôi có lúc đã từng là sĩ quan trong đơn vị của ông nội tôi đấy Chẳng có gì là lạ Khi đã về hưu khá lâu rồi Ông vẫn được mọi người kính nể như lúc còn là đại tá đương nhiệm Chủ nhật vừa rồi Ăn trưa xong mỗi người trong một chiếc ghế bành đối diện nhau Ba tôi và ông nội vừa uống cà phê vừa bàn luận đủ chuyện. Bắt đầu, ông nội tôi đặt câu hỏi. Có gì mới không? Anh thấy tình hình đất nước ra sao? Ba tôi định trả lời thì ông nội tôi đã ngáy khò khò. Sau một cái gật đầu mạnh xuống ngực, ông choàng tỉnh dậy và hỏi ba tôi tiếp. Thế cũng được, Vậy trong tình hình đó thì người Đức sẽ phản ứng ra sao? Từ nãy, trong câu chuyện có nói gì đến người Đức đâu nhỉ? Nhưng ba tôi lại nói tiếp rất lịch sự như câu chuyện từ nãy giờ vẫn nói về người Đức vậy. Vâng, vâng, người Đức đã phát triển rất nhanh bà ạ, à, bởi vì họ... Nhưng ba tôi chưa kịp nói cho hết câu, thì nội tôi đã ngủ rồi. Ba tôi im lặng và xem báo tiếp. Tự nhiên ông nội tôi giật mình tỉnh giấc Anh nói sao? Người Mỹ sẽ làm gì trong tình huống đó? Tôi giấu mình sau tờ báo, cố nín cười Còn ba tôi thì lại nói rất nghiêm chỉnh Người Mỹ ấy ạ à. Ba xem, quân đội Mỹ rất... Hai người cứ như thế mà tiếp tục câu chuyện Ông tôi có lúc nhắc đến tên một nhà lãnh đạo quốc gia nào đó mà bạn chẳng biết ở xứ sở nào nữa Thế còn giáo hoàng thì sao? Cần phải lưu tâm đến ý kiến của cả giáo hoàng nữa đấy ừ, Giáo hoàng ạ à, Ba phải biết là mọi người đều cho rằng giáo hoàng Sau đó hình như ông nội tôi không buồn ngủ nữa Hai người tranh luận sôi nổi về tương lai phát triển của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ Ông nội cho rằng nước thổ sẽ phát triển dựa trên công cuộc xuất khẩu mạnh mẽ các sản phẩm nông nghiệp Ông tôi nói nhiều lắm, có lúc người nói cáo thật sự. Nhưng không thể làm như ta đã làm trong việc xuất khẩu ốc sên. Anh biết ốc sên chứ. Ốc sên... Ông nội nhắc lại vài lần chữ ốc sên và lại thiếp đi. Bà tôi với lấy tờ báo định đọc tiếp thì Hấp, ông nội lại thức dậy rồi Chúng ta đang nói gì nhỉ? Về ốc sên ba ạ à ốc sên nào ốc sên của ta ấy lại để xuất khẩu à à chúng ta đang nói về xuất khẩu ốc sên đúng chúng ta không thể phát triển kinh tế chỉ dựa vào nguồn xuất khẩu ốc sên mà thôi cần phải tìm thêm các sản phẩm khác để xuất khẩu ờ, thuốc lá bông đậu phộng lương thực đó là những sản phẩm truyền thống của ta Và ông lại ngủ gật Lúc tỉnh dậy ông nội tôi hỏi Chúng ta dừng lại ở đâu nhỉ? Ba đang nói về các sản phẩm truyền thống Giữa lúc đó có người bấm chuông ngoài cửa Tôi chạy ra mở và thấy một ông đứng tuổi ăn mặc lịch sự Ông ấy hỏi nội tôi Tôi thưa là nội có nhà và chạy vào báo cho nội biết có khách Ông tôi ra cửa, vồn vã chào người mới đến. Xin mời vào nhà, xin mời ông. Ngọn gió nào đưa ông tới nhà chúng tôi thế? Ông khách đưa cho tôi một hộp kẹo sô-cô-la rất lớn có một dải băng diêm dúa. Mấy người lớn trở vào phòng khách, còn tôi mang hộp kẹo vào cho bà nội. Men tin sau bữa ăn biến đi đâu mất, lúc này lại thấy xuất hiện cạnh ba tôi. Tôi mở hộp, Cả một hộp lớn toàn sô-cô-la bọc hạt dẻ là loại kẹo cao cấp rất ngon mà tôi thích vô cùng. Tôi ngờ ngờ nhận ra ông khách ngay từ lúc mở cửa, nhưng chưa chắc chắn. Vì thế, sau khi được bà cho ăn kẹo xong, tôi lại trở vào phòng khách, ngồi xa xa một chút để nghe chuyện. Tôi nghĩ mãi không ra đã quen ông khách đó ở đâu. Chợt nghe tiếng ông nói, tôi nhận ra liền. Bây giờ tôi nói cho bạn biết ông đó là ai, chắc chắn bạn cũng sẽ nhớ ra ngay thôi. Năm ngoái, nhân dịp quốc khánh có một ông nhà báo đến trường mình nói về nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ phải không? Đó, chính ông nhà báo ấy đến nhà ông tôi chủ nhật vừa qua. Ông ta có một đứa cháu gái học lớp 2 ở trường ta đấy mà. Thật ra cũng chỉ vì đứa cháu mà ông ta đến nói chuyện ở trường chúng ta đấy thôi. Đó là một nhà báo nổi tiếng của nước ta đấy nhé. Hồi mấy đến trường, ông hiệu trưởng cứ loanh quanh bên ông ta, tỏ vẻ rất kính trọng. Tôi còn nhớ như in lời hùng biện của ông nhà báo ngày đó. Các em, chúng ta phải yêu nước, hãy yêu quý tổ quốc của chúng ta. Các em phải tìm hiểu thật kỹ đất nước này và yêu nó. Khi lớn lên các em hãy đến làm việc tại những vùng xa xôi hẻo lánh còn nghèo nàn lạc hậu. Các em nhớ đi đến từng bản làng còn khó khăn nghèo đói hãy làm việc hăng sai tại những nơi còn tối tăm lạc hậu. Nước Cộng hòa của chúng ta trao sứ mệnh vinh quang đó cho các em. Giọng nói ngọt ngào mà rất hùng tráng của ông ấy còn văng vẳng bên tai tôi. Chính các em là những sứ giả đem ánh sáng văn minh đến các miền xa xôi lạc hậu của đất nước. Ở những nơi đó đang cần vốn văn hóa, khoa học của các em. Nghe ông ta nói tôi đã cảm động xiết bao Không kìm được tôi vội nói với ông khách Cháu nhận ra ông rồi Năm ngoái ông đã đến trường cháu ở Istanbul nói chuyện Đúng rồi, đúng rồi Tôi có đứa cháu học ở đó Sau đó tôi lãng ra để nghe cái ông có giọng nói ngọt liệm như mật ong nói chuyện Nhưng Ahmed thân mến Nếu bạn biết sau đó ra sao nhỉ? Tôi đã mất hết cả cảm tình với ông ta Nguyên do là thế này Nhà báo nổi tiếng có một người con trai Học xong đại học sư phạm và trở thành nhà giáo Anh ta được phân công về dạy học ở một làng quê hẻo lánh vùng Anatolia Người thành phố làm sao mà sống được ở cái vùng chẳng có một tí tiện nghi nào ấy Hơn nữa anh ta lại mới cưới vợ Một cô gái Mỹ đàng hoàng không thể mang người vợ trẻ đẹp lại là người ngoại quốc đến cái vùng xa xôi hoang dã ấy được. Ông nhà báo đã chạy vải khắp nơi, nhờ cậy tất cả bạn bè, người quen có chức có quyền. Và cuối cùng đã chuyển được cho con trai về làm việc ở một trường học ngay Istanbul. Nhưng trường đó vẫn còn xa nhà quá, anh con trai đi làm còn khó khăn, vất vả. Thế mà gần ngay nhà ông, cách mấy bước chân lại có mấy trường học rất tốt, đầy đủ tiện nghi vì vậy, ông nhà báo lại phải ra tay vận động một lần nữa để anh con trai có thể về một trường nào đó gần nhà. Một người bạn của ông nội tôi có thẩm quyền giải quyết vấn đề, nên vừa đến Ankara, nhà báo vội đến thăm ông nội tôi ngay. Nếu ông nội tôi chỉ nói với ông bạn một câu thôi, công việc coi như là chắc chắn xong. Không biết có thật thế không hay ông ta tân bốc ông nội tôi để được giúp đỡ Nghe ông ta nói hết câu chuyện, máu trong người tôi như sôi lên. Biết chắc sẽ bị coi là hỗn láo với người lớn, song tôi vẫn không nhịn được, vội hỏi xen vào giữa câu chuyện. Nhưng thưa ông, thế thì lấy ai đem ánh sáng văn minh đến cho những vùng đất xa xôi hẻo lánh còn lạc hậu của đất nước ạ? À? Cũng vô tình mà tôi đã nhắc lại câu nói của ông nhà báo hôm đến trường. Hoặc không hiểu, hoặc làm cho vẻ không hiểu, ông ta nói. Cháu bảo gì hả cháu gái Ông ấy nói bằng giọng ngọt ngào như mía lùi Ba tôi nghiêm giọng đuổi vội tôi ra ngoài Nào con đi bưng cà phê lại đây cho ba Nhanh lên Mang cà phê cho ba người xong Tôi đi ra ngoài ngay Vì chẳng muốn nghe ông nhà báo nói nữa Tôi vào nhà tắm xem lại đóng quần áo bà tôi đang ngâm Định giặt giúp bà Tôi chợt nghĩ ra một trò tinh quái Tôi lấy mấy miếng xà phòng vứt vào bình nước nóng. Xà phòng tan nhanh trong nước thành một chất nhờn nhợt, sền sệt. Không để ai nhìn thấy, tôi rón rén ra khỏi buồng tắm, mang theo bình nước xà phòng và đổ lên các bậc thang đi xuống sân. Để khỏi bị ngã, tôi đổ từ từ, từ các bậc thang thấp nhất dần dần lên cao. Tôi dàn đều thứ nước trơn nhảy ấy ra khắp mặt từng bậc một Chợt nhìn lên tôi thấy Mentin đang chú ý đứng xem Nó ngạc nhiên hỏi to Chị làm gì thế? Rửa cầu thang đấy à? Rồi em sẽ thấy Nhưng đừng có nói gì với ai nhé Sợ người nhà vô tình bị ngã Chúng tôi đứng chơi ở ngay đầu cầu thang để canh chừng Trước cánh cửa mở Cuối cùng ông khách đã quyết định về Ông vừa đứng dậy Tôi và Mentin đã lẫn vội vào nhà ba tôi và ông nội tiễn khách ra tận cửa, họ bắt tay nhau. Chào các vị, tạm biệt. Chào ông. Khi có kết quả, mong ông báo ngay cho tôi được biết ạ. À. Xin cảm ơn ông. Chưa nói xong câu cảm ơn, chân nhà báo đã trượt đi. Để giữ thăng bằng, ông ấy nhảy hết chân nọ đến chân kia. Ông nội và ba tôi không nhìn thấy vì đã quay vào nhà. Nhưng ông tôi bảo ba tôi giọng thắc mắc thằng cha này nó xuống thang gác mới kỳ chứ cứ y như là đang nhảy van ấy nghe vậy tôi liền nói một cách độc địa có lẽ ông ấy nhảy lên sung sướng vì việc của con ông ấy sẽ được ông giúp đỡ đấy tôi chỉ nói thế rồi im tịch để xem tình hình diễn biến ra sao tôi nháy men tin đi ra ban công nhìn xuống sân chúng tôi thấy hai cái chân duỗi dài trên ngưỡng cửa nhà Xe riêng của nhà báo đợi ông ta ngay trong sân. Chợt tài xế giật mình, vội xuống xe chạy lại sóc nhà báo lên và dìu vào trong xe. Chiếc xe chạy vội đi, còn tôi thì cũng phải vất vả đi rửa cầu thang lập tức. Men Mentin cũng phụ giúp tôi. Gớm, nó cười mới khiếp chứ. Tôi tin là nó chẳng mách ai chuyện này, nhưng sau đó thì tôi lại sợ. Lỡ ông nhà báo ngã bể sọ ra thì sao? Tuy nhiên tôi đã thoát nạn khá dễ dàng Mấy ngày sau không thấy ai nói gì đến chuyện đó Tôi thở phào nhẹ nhõm Cũng trưa hôm đó Ngay khi xe ông khách về nhà Tôi đã rửa cầu thang xong Tôi lại trở lại phòng khách Ông nội tôi đang ngủ gà ngủ gật Còn ba tôi thì ngồi ghế bành trước mặt ông và đọc báo Sau khi gật mấy cái rất mạnh Ông tôi tỉnh dậy Chúng ta đang nói gì nhỉ? Có lẽ ba tôi đã chán ngấy Chúng ta chẳng nói gì cả Trước đây ba có nói gì đâu Ừ tôi không nói gì thật Nhưng này Chuyện chiến tranh hạt nhân sẽ ra sao nhỉ? Anh nhận định thế nào về vấn đề này? Ông nội chợt phấn chấn vì tìm ra một đề tài mới Bà tôi sau khi giải thích qua loa và đưa ra vài ý kiến riêng Vội hỏi ông nội tôi xem ông khách tới nhà là ai Ông nội tôi có vẻ cũng chán ngán Nói làm chi tới cái đồ quỷ ấy Đó là cái thứ chạy vại Luồn lọt khắp nơi để đạt tới một mục đích nhỏ nhặt nào đó Khi ấy tôi đánh bạo xen vào Nhưng ông ơi Rồi ông sẽ lại giúp con trai ông ta chứ Cháu gái ạ à, Biết làm sao được Ông đã trót hứa với người ta rồi mà Sau đó ông nội tôi dựa vào thành ghế và ngủ rất say sưa Bà tôi rón rén ra khỏi phòng khách Thư trước bạn kêu là bạn đã viết quá dài Bạn xem thư này tôi còn viết dài hơn nữa ấy chứ Gửi lời chào tất cả Bạn thân Senep Tái bút Năm ngoái nghe nhà báo nổi tiếng diễn thuyết hay quá Tôi đã khóc vì cảm động nhưng bạn phải biết rằng từ nay trở đi, nghe bất cứ ai nói như vậy, tôi sẽ không khóc nữa đâu bạn ạ. Lương Nhị xin mời các bạn cùng đón nghe các bức thư tiếp theo giữa Ahmed và Genep ở các video kế tiếp của Vương Nhị. Các bạn nhớ nhấn like, subscribe và chia sẻ kênh cho Vương Nhị nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.